Trước hết là cảm ơn các anh em đã luôn uh, tin tưởng, luôn uh, dành uh, những tình cảm tốt đẹp bằng cách là vừa xem like, vừa like, vừa comment, vừa chia sẻ bài cho Tùng để được đông anh em, bạn bè yêu lan cả nước cũng như một số anh em chưa bao giờ có cây lan nào có cơ hội tiếp cận với cây lan nhé. Chào em Huyền Mít nha. Ok Phong Cảnh Ca anh em nào ờ, mà có ý định là siêu tầm ờ, Bảo Duy và không tên thì inbox cho mình cái tại vì như này một số cái là mình không nó bị ẩn comment á chào bác Hoa Lan Phạm Quân nha không biết là bây giờ đang có trận đấu nào không Tùng này không không mê bóng đá lắm tại vì coi với mấy người mà họ cá độ thì thì thì Tùng không không không không thích lắm cho nên là uh, riết là dần dần nó quen luôn cho nên là cũng không không thích xem chiều chiều thì cũng có đi đánh vài à, set cầu lông còn hôm trước thì Tùng thì đam mê thể thao nhưng mà lại không mê đá bóng lắm chỉ mê đánh cầu lông mê tennis với lại chơi gôn thôi hơn 2 mét mà làm hoa thì phê lắm mùa này đang xuống lá là như nào ít là rớt lá hay sao bác Em thì em ờ, bữa trước mà chuẩn bị làm hoa Phú Thọ HO thì em ờ, em cắt nước 10 ngày mà nó cũng không chịu xuống lá. Lá cây vườn em là khá là xanh mà cái lúc mà em cắt ờ, cắt nước thì xong cái lá Phú Thọ HO thì nó nó, nó hơi hơi ngả màu một chút thôi chứ nó không rớt lá nha. Còn những cây mà cây như cây năm ngoái thì bây giờ đương nhiên là lá nó rụng hết rồi. À, mấy cây HO này đó, là Tùng làm hoa hết rồi nha cả nhà nhé. Đây đây là Tùng Tùng, Tùng thử nghiệm đây mọi người xem là nghe giang hồ đồn là HO là khó ra hoa nhưng mà Tùng làm nốt ra ra Raki không này mọi người này. Đấy, giang hồ bảo là là là HO thì làm khó ra hoa mà Tùng thử nghiệm thì nó toàn ra Raki không đây này. à, <laughs> hứa hẹn hứa hẹn nha Chào chị Ánh Tuyết Victoria. Đấy. HO nó khó ra hoa mà mình làm nó toàn ra Raki không? Đấy, đây là cái này thử nghiệm nha mọi người nhé Đây nó cũng ra rồi đấy, nhưng mà chưa, ít ít hôm nữa Xin chào mọi người, xin chào mọi người Và anh em thấy không, Tùng vẫn ờ, rất là còn nhiệt huyết, còn đam mê Điều đó được minh chứng bởi ở vườn Tùng cây phát triển rất là tươi tốt Vườn rất là sạch luôn Nếu mình không yêu, không đam mê không làm điều gì đó thì nó cũng không được như thế này đâu đó mình không yêu thì mình không nhân giống được và mình không chia sẻ được thì đồng nghĩa việc là mình đã thua luôn rồi đúng không còn tùng bây giờ tùng xác định là là là là là mình cứ nhân giống những giống nào quý hiếm thì còn ít đó, thì mình sẽ nhân giống còn những giống nào mà nhiều thì mình làm hoa thôi Trời ơi chăm cây này sướng lắm mọi người đây này rồi rồi rồi bên bên cạnh đó nhá tại sao mấy hôm rồi mọi người thấy tùng à, hay à, đăng long khánh ví dụ cái cây long khánh này nhá khi khi cây long khánh này mà ra kỳ rồi thì người khác chưa có thì có phải là mình mình mình thắng không à, mình mới bán được cặp mầm gốc phê to đùng long khánh là một giống ờ, rất là khỏe hoa rất là đẹp Quách Thành Danh đang hát bên bên khu chợ đây đây cho mọi người xem ờ, ở ở nhà Tùng á, thì um, nó ba mặt tiền mặt bên trái thì giáp với lại uh, giáp với lại uh, uh, khu hầm rượu Trần Long đây này đó, còn bên kia bên kia là khu chợ đêm nha khu chợ đêm Quách Thành Danh đang hát bên đấy khu chợ đêm còn phía trước là khu vui chơi và karaoke phía bên phải là cũng khu vui chơi trẻ em luôn còn nhà hàng Tùng ở giữa nha cái giọng đang hát này là mọi người, người nghe là giọng ca của nam ca sĩ Quách Thành Danh có một số cây bảo duy rất là đẹp nhá khoảng độ này là khoảng 10 sen cây bảo duy này nè 10 sen và một cái cây người đẹp không tên cũng 10 sen nó xem xem nhau nha và rất là giống nhau luôn như cặp vợ chồng luôn anh em nào thích cặp này thì inbox ngay cho Tùng hay là bán luôn hay là bán luôn trên like nha bán này là bán giao lưu bán giao lưu nha Cảm ơn uh, Nguyễn uh, Diệp Sơn nhé Cảm ơn em Phong Cảnh Ca nhé Chào em Vũ Quáng nhé Anh anh có nghiện không anh Tùng Thực sự là nghiện luôn Nghiện la luôn mọi người nhìn này Nếu như mà mình mà chăm được cái ki mà nó lên như thế này Nó mập mạp mà nó to khỏe mà lá nó đi như thế này Rẽ nó nhiều như thế này thì mọi người thích không Đúng không Quá thích luôn có nhà Diễn Đình nhờ bác Diễn Đình ơi Chào Trịnh Văn Hùng nhé Cảm ơn bác Trịnh Văn Hùng đã chia sẻ Chơi luôn cho máu hả? Bây giờ này đi, bây giờ một cặp Cái này là khi người đẹp không tên rất là đẹp này Nó khoảng độ 10 sen à, 10 sen Và một cái kia, um, kia um, gì ta? Kỳ Bảo Duy cũng 10 sen luôn đây này mọi người này Kỳ này chắc cũng 10 sen Đấy hai kỳ một cây bảo duy một cây không tên khá là giống nhau khá là giống nhau và rất là đẹp đang bờ lan rất là đẹp luôn đó thì uh, trên like này á, Tùng muốn chia sẻ muốn yêu ái muốn chia sẻ muốn yêu ái Vũ Long ơi ở đó mà mơ Vũ Long à Bùi Sĩ Phong Ok bây giờ này Bây giờ Ki Bảo Duy này Ki Bảo Duy này là 10 sen này mọi người này Ki Bảo Duy 10 sen bây giờ Đúng là Tùng bán hơn giá Tùng bán hơn giá Nhưng đang trên live thì Tùng chia sẻ cho anh em một cái giá mà cực kỳ đẹp luôn Cực kỳ đẹp cho anh em và Tùng có thể chăm cho anh em khi nào anh em muốn lấy về Được chưa? Một cái bảo duy kia ươm tự nhiên và bộ rẽ thì cực khỏe rồi Rất là cực khỏe không? Thì Tùng chia sẻ cho anh em với giá một cái giá yêu ái và con số Tùng rất là thích Đó là 9,9 triệu Anh em nào chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá cho mình nhá 9,9 triệu không áp dụng giá thị trường Cái này là giá yêu ái nè 9,9 triệu cho anh em nhé Cảm ơn bác Khoa Sâm Mình không đấu giá như ông ờ, Nguyễn Anh Dũng rồi Kỳ Bảo Duy này Tùng chia sẻ yêu ái cho anh em trên live luôn à, Và Tùng sẽ đọc tên anh em trên live luôn Đọc số điện thoại cho anh em luôn Mình chia sẻ cho anh em với giá là 9,9 triệu Con số Tùng rất là thích luôn Hiện nay Kỳ Bảo Duy này là khoảng 10 sen nhưng mà nếu tùng lấy thước đo là có khi là 11 cm đấy đây là chia sẻ không không không áp dụng giá thị trường nha anh em cho dù anh em ở đâu đó ai đó bán rẻ nhưng có thể là sai cây còn riêng cây này là hoa nở tại vườn tùng cây mẹ hoa nở tại vườn tùng là một thứ hai là mọi người nhìn cái cây xem nó phát triển như thế nào mọi người có thể mua ở đâu đó giá bằng hoặc giá cao hơn hoặc giá rẻ hơn nhưng mà cây phát triển ra sao đây là mang tính cạnh tranh đúng không mọi người đây là Tùng sẵn sàng cạnh tranh với bất cứ vườn nào bán cây luôn Và cây này là cây thực tế ở vườn Tùng Nhiều cây chứ không phải một cây Đúng không anh em Nếu anh em có cây vip cây quý Mà không chăm được, không nhân giống được Thì cũng vứt luôn, cũng thua luôn Đúng không à, Mà anh em chăm được cây mà anh em chỉ chăm những cây mà bình thường Thì cũng chưa chắc đã là thành công trong ngành, ngành lan đó cho nên Tùng mới chia sẻ cho anh em kỳ này 9,9 triệu anh em là chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá là anh em mình sẽ bắt tay có thể là Tùng sẽ giao cây cho anh em có thể là anh em tới vườn Tùng đó. đây không phải một cây đâu mọi người cây nào vườn Tùng cũng như vậy không phải là Tùng nói dốc mà được đúng không anh em đúng không anh em đây cây nào cũng vậy luôn chứ đâu Tùng phải nói nói dốc mà được đúng không cứ đâu phải là mình cứ nói mà nói nói xạo mà tự tự tự nhiên cây nó lại đi ngọn đẹp được tự nhiên mà nó nó nó hoành tráng được đúng không cây nào cũng như cây nào đây cái này là mang tính kỹ thuật chứ không phải là mình thì không giỏi đâu mình cũng học mọi người thôi đấy bảo duy đấy thua rồi vào đây làm gì nữa hùng à, phạm văn đây bảo duy đây mọi người người ở lại sau cùng mới là người chiến thắng Nãy giờ anh em không xem uh, mặt uh, ờ, chú Thớt đúng không? Nha, nói cho Hùng Phạm Văn Ok, chấp nhận thua Mình đã chấp nhận từ trước khi chơi Nói bạn biết Bất kỳ một cái môn làm ăn nào của mình Từ bất động sản, từ nhà hàng Từ bữa trước đây là từ cơm niêu, từ quán nhậu luôn Từ hát với nhau luôn Trước khi mình đầu tư mình làm ăn là mình đã xác định là có thất bại trong đó Cho nên lúc thất bại thì cũng bình thường Bản thân Tùng hát với nhau là thành công Cà phê hát với nhau là Tùng thành công ở đất nước Việt Nam này ít có ai mà hát với nhau mà tối thứ bảy chủ nhật là cả nghìn khách những ngày thường là 300 đến 500 khách là Tùng thành công mà thời điểm cách đây mười mấy năm 16 17 năm á, là Tùng làm mà bán đồng giá 25 nghìn một ly cà phê cũng vậy nước cam cũng thế nước suối cũng vậy đồng giá luôn 25 nghìn là Tùng là người thành công trong cái con đường là cà phê hát với nhau tận dụng cái mặt bằng thì sau này người ta thấy mặt bằng đẹp người ta vô người ta thuê người ta thuê để làm tiệc cưới thì mình cho thuê từ đó mình nhận ra rằng à nếu mình làm mảng tiệc cưới là một một tiệc thôi mình đã có mấy chục triệu rồi thậm chí mấy trăm triệu rồi cho nên sau này tùng sẽ đổi ra chuyển đổi mình làm tiệc cưới thì khi làm tiệc cưới đang rất là thịnh vượng thì mình mình muốn tận dụng cái nhân viên và mọi cái trí lực sức lực hàng hàng hàng tuần đó mọi người từ thứ hai thứ sáu thì mình mở ra cái quán nhậu và mở ra quán nhậu là một sai lầm lớn khiến cho tùng lỗ 8 tỷ đồng đây Tùng đang kể đây nhé Tùng đang kể là làm bất cứ thứ gì mình cũng xác định trong đó có thành công, có huề và có thất bại. Thì cho dù là trong vấn vấn đề đầu đầu đầu tư lan đi. Đầu tư lan lúc khi mua giá rất là cao. Đúng không? Nhưng mà bây giờ Tùng nhân giống được, Tùng có giống VIP và Tùng có giống siêu VIP để Tùng bán. Đúng không? Thế bây giờ bạn làm gì có bảo duy mà bạn bán? Đúng không Phạm ờ, Hùng Hùng Văn? Hùng Hùng Phạm Văn. Đúng không? đấy đây là tùng đang nói phân tích chứ không có có có có, có la có chửi gì cả tùng đang phân tích còn ok thua ư ủa cái cây mà cây Bảo duy tôi bán 9,9 triệu người này khẩn này không mua người khác mua mai tôi đang tôi đang công khai luôn 9,9 triệu bay ngay lập tức đúng chưa chứ chưa đừng nói là ví dụ như người đẹp Đông Khánh bây giờ tôi bán một vài trăm triệu kỳ nhẹ nhẹ bay ngay bình thường đó em chào anh Lê Đức An nhé có gì đâu ờ, điện thoại LK bây giờ từ trước giờ mọi người cứ bảo là ờ, đầu tư bất động sản cho chắc đúng chưa đúng chưa bây giờ mọi người thử hỏi xung quanh mọi người xem ai đang đầu tư bất động sản mà chắc chắc không chắc cỡ nào toàn luôn như ở đâu chắc Đó. ok Lê Văn Cường thắng thua là bình thường đúng rồi anh hai lúa thực sự ra mình nói các bạn nghe uh, một số một số ngày ngày đầu tư bất động sản ok có thể thắng nhưng bán sân thân bất động sản nó cũng chẳng đẻ ra được một số vùng xa xa như Bình Phước mà xa xa này Bầu Bàng xa xa này hay ở Bà Rịa xa xa này giờ đang chết ngộp luôn chết rấp luôn bây giờ kiếm từng mấy chục triệu từng trăm triệu đi đóng đóng lãi không có nhưng bây giờ tôi muốn đóng lãi ừ tôi bán là tôi có tiền nó thẳng luôn làm sao bằng tôi được <laughs> tôi vẫn bán làn được đấy đấy thì mình mình đang nói với các bạn nghe là vừa rồi nhá à, những người đầu tư về chứng khoán chết luôn chết ngắc luôn đầu tư um, tiền áo chết luôn đầu tư lan cũng chết luôn đầu tư bất động sản cũng chết luôn và tưởng như là trong thời gian mà gì dịch bệnh là những người đầu tư về cái mảng y tế là thành công nhưng có người thành công được rỡ và có người chết luôn thậm chí có người đang rất nhiều người ở trong tù luôn đúng không ông đầu tư sai nhịp phát là đầu ví dụ đầu tư về về về về nghiên cứu làm vaccine chậm đó là thua bây giờ cái guồng máy cái cái cái cái cái công nghệ chưa xong trong đó thế giới đã sản xuất vaccine quá trời rồi cuối cùng bỏ những người làm khẩu trang sau cũng chết thuốc sau cũng chết một số ông tham mô hối lộ trong dịp à, mà hả dịch bệnh giờ cũng không chết thì cũng đi tù đúng chưa cho nên vừa rồi á gần như là 90% tất cả mọi người kinh doanh mọi lĩnh vực đều thua và đều chết kể cả trong lĩnh vực lan cũng đều thua cũng thua nhưng mà ai ở lại sau cùng thì là mới là người thắng còn do nó nó nó nó, nó nhiều yếu tố là mình không thể phân tích hết được mình không giỏi để phân tích hết được còn với mình mình vẫn cứ chăm cây mình vẫn cứ nhân giống những loại vip và siêu vip đây Bây giờ tôi hỏi anh em Anh em chăm được nhiều cây như thế này chưa Đấy Người đẹp không tên Một cái kỳ trên thân Bảo Duy Phê Ngất người chảy mây hai mấy sen Cây này dự kiến là cứ một tháng đi khoảng hai mấy sen Đấy Không tên tự ra mầm gốc tự nhiên Đó Đúng chưa à, Mình chăm được cây thì mình đâu có ngại đấy, kể cả bảo duy này đấy nó cũng đi ngọn phê luôn này đúng anh em bảo duy này đấy thì mình chia sẻ cho mỗi người một vài ki anh em làm giống một là chơi hai là nhân giống gặp thời thì anh em à, về bờ được chưa còn bây giờ giá nó rẻ rồi thì anh em có quyền để mà mà mà mà sưu tầm đúng không đấy đâu phải một cây một cây đẹp đâu đúng không anh em đâu phải một cây đẹp đâu đúng chưa đây tùng đang đi lùi đấy nha đâu phải một cây đẹp đúng không Đấy. không đơn giản cảm ơn bác à, Lan rừng Duy Ba Tơ đúng rồi anh em Tùng đang đi lùi đây nhiều cây đó quay xa xa mọi người thấy này làm sao nó dốc nó xạo được đấy đúng không đúng anh em đúng chưa kể cả kia bé bé này cũng đẹp này cái lớn lớn cũng đẹp này Đấy. này cũng đẹp này đẹp trai đầu hói dễ thương này <laughs> à, và đương nhiên là phía sau tùng đây là cái khu vực xanh xanh đó là những cái uh, cây uh, những cái cây um, gì ta những cái cây mà hàng ờ, quốc dân đó, hàng quốc dân thì là mình sẽ đang làm làm hoa nha chào phú quốc của tôi nhé Rồi bây giờ có cái kia người đẹp, à, người đẹp không tên này này Hồi nãy Tùng nói mà đâu này nhỉ Cái kia người đẹp không tên đây Kia người đẹp không tên này nè Đang trên like này chia sẻ cho anh em vui vẻ luôn này chia sẻ cho anh em vui vẻ luôn nhá cực kỳ vui vẻ nha khi này Tùng chia sẻ cho anh em là giá cực kỳ mềm luôn 12,9 triệu không áp dụng giá thị trường nhá 12,9 triệu này khoảng độ 10 sen rất là đẹp nha anh em 12,9 triệu nhá cái này là không áp dụng giá thị trường anh em bán đắt bán rẻ như thế nào Tùng không biết nhưng mà Tùng không áp dụng giá thị trường bình thường là Tùng bán hơn trên line này Tùng bán giá mềm cho anh em kỳ này với giá là 12,9 triệu anh em nào chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá nha Anh Hai Lúa ơi, nếu như mà nếu bằng rau muống thì làm sao có chuyện mà rau muống làm gì có hoa được à, Từ trước giờ người ta có nói là vua chơi rau muống, quan chơi trà đâu Mà người ta nói là vua chơi lan, quan chơi trà cơ mà Đúng không? Rau muống làm sao mà bắt kết, ờ, bắt, bắt, bắt trồng một ờ, bắt kết ra được như thế này rồi xong nó lại trổ hoa theo ý của bác được Ok Anh em nào thích thì chơi Đúng không? làm sao chuyện rau muống mà mà kích phát bắt đầu đến Tết thì tự nhiên lại nó ra một giò lan, giò hoa thơm phức. Rau muống làm sao thơm được, đúng không? Rau muống làm gì mà có năm cánh trắng mà hai mắt uh, uh, màu đẹp, đúng không? Đúng chưa? Làm sao có chuyện mà cái câu mà mà ngàn đời là vua chơi rau muống, quan chơi trà. Chỉ có vua chơi lan, quan chơi trà thôi đúng không? Bây giờ ông đem một bó rau muống, với tôi đem một bó lan ra chợ bán xem thằng nào bán được nhiều hơn mà ông bảo rau muống mình nói thì mình nói vừa vừa thôi ờ ok ví dụ là lan bây giờ nó xuống giá hay cái gì đất cũng xuống giá à, cái gì cũng xuống giá đúng không à, thì mình nói vậy được đừng nói quá anh em mình cũng chẳng cần tâng tâng bốc lan lên quá nhiều nhưng anh em đừng hạ quá nghĩ sao mà lan là lan rau muống là rau muống đúng không bây giờ tôi đem một cọng lan một mét tôi bán ví dụ bây giờ một mét người đẹp không tên đi một mét người đẹp không tên này đi rồi ông cũng đem một mét tôi chấp ông 10 mét rau muống làm sao bán bằng bằng bằng bằng cây lan của tôi được mà ông bảo sao như rau muống được đúng không mình phân tích như thế chứ mình không chửi bác như bác hai lúa nha bác nên có phát ngôn chuẩn mực hơn đúng không anh em đúng không bây giờ một cây này là cây người ta không tên một mét này đúng không bây giờ bác hai lúa thử đem một mét rau muống của bác ở đây bác bán xem là thằng nào bán nhanh thằng nhà bán được nhiều tiền được chưa đúng không xem thằng nào bán được nhiều tiền rau muống ở đây người ta mua thôi nhưng ngoài bắc làm gì mà mà, mà người ta uh, lên phê người ta mua cái cọng rau muống một mét của bán bác nhưng mà tôi bán cái cọng này rẻ này giá mềm giá tốt này thì người ta từ người bắc miền trung miền tây người ta vẫn chốt tôi luôn Đấy giao tận nhà luôn được chưa làm sao so sánh với rau muống nó là một sự so sánh sai lầm và khiến cho anh em rất là khó chịu nha bác hai đứa nhá bác nên có một cái phát ngôn mà nó chuẩn mực hơn được chưa rồi rau rau muống bây giờ tôi hỏi bác nhé Bây giờ ví dụ cái này, bác muốn tôi tôi để tôi làm hoa không? Tôi để nguyên á, đến tháng 4 sang năm nhá, nó ra hoa đúng mùa nhá, thơm phức đẹp cực kỳ, đúng không? Đó là thú chơi. Còn á, trong ngoài thú chơi ra thì nó còn là một cái game tài chính, à, game kiếm tiền bởi cái sự quý hiếm, ít giống, đúng chưa? Làm sao so sánh được? Đấy, một mét rau muống với một mét lan bán ở thằng nào được được giá hơn, được nhiều tiền hơn, thậm chí là được rất nhiều tiền luôn bán mua hàng trăm vườn rau muống luôn bán một cọng lan mua hàng trăm vườn rau muống đúng chưa Trời ơi, bác bảo là bán không có mua nhưng mà bán rau muống có mua, bác bán một bó rau muống được một nghìn hai nghìn Bác nghĩ suy nghĩ sao vậy? Trong đó tôi bán một kỳ lan là 9 10 triệu. Hả hả bác hai lúa? Bác so sánh kiểu gì? Bác bảo rau muống thì có người mua nhưng mà rau muống chỉ mua 1 2 nghìn một bó rau muống. Còn tôi bán một kỳ lan có mấy sen tôi bán 10 triệu mười mấy hai mấy. Đúng không? Mẹ như thế này này. Mua này như thế này này, một bằng một con xe hơi của bác, đúng không? Đúng chưa? Long Khánh nè. Còn chưa bán này. Rau muống làm sao mà mẹ như Hồng Minh Châu đồ biến này được đúng không? Phì lý rau muống thì bác mua rau muống về mà ăn còn người khác thì mua lan về đấy chơi và mua lan về đấy làm kinh tế nhân giống ví dụ bây giờ cái cây long khánh này cây long khánh này bây giờ sắp tới đây tôi làm được 10 ki cộng với bộ gốc đúng không này bác đi làm rau muống làm gì bác đi giày eo vì hả quần bốt làm sao được đi giày eo vì mà sạch Bác đi trồng rau muống có được sạch như thế này không bác hai lúa Bác có cảm thấy nhục không bác hai lúa Bác đi trồng rau muống đi Nè bác đi đi đi đi, đi, đi trồng rau muống mà có có có có có, có được sướng ờ, sạch như thế này không lăn ra đây ngủ được bác có lăn ra ruộng bác ngủ được không bác hai, hai lúa đủ thứ trên đời làm sao sạch được như này sao đi dài mấy chục triệu được nha bỏ sân si rồi bác hai lúa nha Ok anh ờ, Lý Đức Can nhá Sáng mai qua Không cần chặn ờ, Không cần chặn ờ, Trung Thọ ơi Bình thường Đấy Thế bây giờ ông đi đi ông đi trồng rau muống làm sao mà mà mà mà được sạch được đẹp như thế này? Làm sao ông ông ông ông, ông được uống uống uống uống trà. Ờ. Ờ như thế này. Mẹ sao được mát như thế này. Đúng không anh em? Cây lan nó có giá trị của nó. Trên đời này chưa từng ai ví một cái câu là vua chơi rau muống, quan chơi trà hết mà vua chơi lan quan chơi trà đàn bà chơi đàn ông người thành công chơi đồng hồ à, đúng chưa đây sạch sẽ như thế này như thế này trời ơi là trời ơi đây là mới cho ngắm người đẹp không tên thôi bây giờ cho anh em ra ngắm xương xương tí uh, ngắm xương xương gì ta chơi anh em ngắm gì ta à cho anh em ngắm sương sương tí kinh bắc đi <laughs> này mới thêm giá thể đây này mùa này là mùa nắng đó mọi người mùa nắng như này mình phải thêm mọi người chú ý nhá mùa nắng thì mình phải thêm một chút giá thể loại loại loại bé đấy mình để ở trên đó, hôm nay mình mới đưa giá thể đây á là để che rễ là không có là cái rễ nó bị khô đó, thì cây nó sẽ bị yếu mình che cái bộ rễ thôi nha che bộ rễ còn cái cái củ cái củ gốc là mình vẫn phải để để loài ra và mình bỏ cái giá thể bé thì khi mà mình bỏ phân lên đây này giống như này này là nó không có bị lọt xuống nha cả nhà nhá không bị lọt xuống dưới nó không bị làm thui rễ nha mình bỏ giá thể lên đây đó là khi mình bỏ phân đây thì nó không lọt xuống dưới mình che bộ rễ không cho nắng trực tiếp vào bộ rễ thì rễ phát triển tốt cây phát triển tốt và cái giá thể bé này á, khiến cho cái cái hạt hạt phân này không lọt xuống dưới không bị làm thui đầu rễ đấy thấy tin tin đây không biết là anh nào chốt cho chào em trai Trương Đức Dũng nha chào anh Trương Khắc Vân ngắm Hồng Minh Châu đột biến phát tài đi em ok anh Trương Khắc Vân nhé Hồng Minh Châu Hồng Minh Châu đột biến phát tài âm dương luôn Hồng Minh Châu đột biến phát tài âm dương nha cả nhà nhá khi lá nó già thì là là là một ờ, một bên ờ, xanh và một bên trắng nó đây Cây này là duy nhất Việt Nam nha cả nhà Cây hồng Minh Châu đột biến là duy nhất Việt Nam Cây mẹ đã nở hoa Hồng Minh Châu đột biến Duy nhất Việt Nam Anh em nào thích Tùng vẫn chia sẻ luôn Duy nhất Việt Nam luôn Xin chào hơn 200 người đang xem live của Tùng nhá Hôm nay là mọi người xem đá bóng Còn như cây này cũng là cây ờ, phát tài Nhưng một loại giống khác nha Anh em nào thích Hồng Minh Châu Ok Đức Bun Xem bờ lê cu Cu đây Cái giống bờ lê cu này này mọi người này Phải nói là nó cực kỳ mắn nha Mình làm hoa nhưng mà nó lại ra kỳ mình làm hoa mà nó lại ra kỳ và nó đẻ mầm gốc đây tách được mấy cái mầm gốc rồi đó đôi mắt Pleiku Ôi rồi ơi, ôi rồi ơi Và vừa rồi thì Tùng đã làm uh, tất cả những cây trong vườn uh, Từ bạch tuyết trở xuống là mình đã làm hoa nha cả nhà Ok Nghiêm Văn, mình phải ờ, mình phải chăm ờ, thật là kỹ lưỡng mới được. Tại vì từng cây là khác nhau mọi người từng cây là khác nhau thí dụ như một số cái cây bé hơn như cây này á như cây này bộ rễ nó khỏe rồi á thì thì thì thì ok mình đã che hết rồi nhưng mà những cây mà đang bé đó thì mình mùa này ở trong miền Nam á là mùa nắng mặc dù mấy hôm nay là trời mưa mấy hôm nay trời mưa nhưng mà đây là cũng là mùa nắng cho nên là cho nên là nó sẽ bị khô nó sẽ bị khô mặc dù là mình kiểm soát đó, liên tục xem liên tục cho nên là mình phải uh, uh, tạo ẩm một cái mức độ nhất định thôi chứ có lẽ là thối mất cây này già lắm rồi cây này chắc khoảng 4 mét hơn, hơn 4 mét rồi à. người đẹp không tên siêu phê luôn chào em Thanh Huỳnh nha chào ờ, bác Hồ Duy Hào Chào và cảm ơn bác Bùi Hưng nhé Xin chào cả nhà, hôm nay không biết có trận đấu nào không nhỉ? Mình là không không không mê và không xem đá banh. mười một người uh, tranh một ờ, giành một một trái banh nhưng mà đó là một cái sức hút cực kỳ lớn toàn cầu tuy nhiên à, Tùng thì à, do từ trước giờ là không không không không ham lắm Xin chào cả nhà nhé Hôm nay à, mặc dù Tùng rất là bận luôn Buổi trưa thì nhiều tiệc Buổi chiều thì uh, Buổi chiều thì ít tiệc hơn Bây giờ anh em đang còn dọn dưới đấy còn chưa xong Nhưng mà cũng tranh thủ tắm xong lên uh, tâm sự với cả nhà Chúc anh hai lúa này tôi thấy cả nước còn mỗi mình còn ờ, tôi không quảng cáo lan mà tôi đang quay vườn của tôi bác nhé bác không thích xem thì mời bác ra ngoài cảm ơn bác thương trường nhé cùng bây giờ gì tâm trạng mà xem bóng đá được ok bác chưa biết thằng nào vậy bác này sân si mình không biết là cái cái phay anh hai lúa này là là là là là phay ảo hay là là là là là phay thật nhưng mà cũng không không quan trọng bác cứ vào đây đi bác cứ vào nói chuyện cho thoải mái nhé bây giờ bác cứ cho như là tôi ờ, không còn tâm trạng để xem bóng đá cũng được <laughs> mỗi người một sở thích bác hiểu không thì không thích xem đá banh lắm xem thì cũng được nhưng mà không tức là không ghiền không ghiền bằng ghiền lan ghiền vợ không Đợt này đang ờ, Tùng đang ờ, đang đọc mấy comment của anh em nhé Xin chào cả nhà nhé Xin chào mọi người không biết là Mọi người cho Tùng biết là mấy giờ có đá banh được không để Tùng biết Tùng ờ, Tùng dừng ờ, livestream để cho mọi người ờ, xem đá banh Còn không thì anh em mình vẫn ngắm cây cùng với Tùng Anh em nào thích siêu tầm giống gì á Thì thì inbox cho Tùng để Tùng Tùng Tùng Tùng đưa cây mọi người xem nhá Đây này Đây anh hai lúa này mình thì mình không có tâm trạng xe đá banh nhưng mà mình có tâm trạng để đi chơi gôn cả ngày được luôn nha. Đây là mình không có khoe. Mình không khoe tại vì đây là cái thú vui và sở thích mình. Đó nha. Mình uh, cả ngày mình đi chơi gôn vẫn được nha. Nhiều thời gian thì uh, chơi 18 lỗ mà chơi cả ngày chơi 36 lỗ mà nếu chơi nửa buổi thì chơi 9 lỗ thôi. Đấy nha. Bình thường thôi. Đó, à, đây là xin lỗi anh em là mình không có khoe mà mình đưa cả vợ mình đi đây nha bác hai lúa. Thấy chưa? Đấy. Mình không có tâm trạng xe đá banh nhưng mình có tâm trạng đi chơi cầu lông này, có tâm trạng chơi tennis này, có tâm trạng đi uh, đi đi đi uh, chơi gôn nhá. Sắp tới sắp tới là Tùng sẽ làm một cái lỗ gôn đây này. Đó, để Tùng chip cho nó tập tập chip luôn đó bình thường nhá không không không nên sân si nếu bác mà là một cái nick ảo của ai đó thì thôi bỏ đi mà làm người còn nếu nick thật của bác thì tôi cũng không cần chặn đâu nha anh em mình sòng phẳng với nhau bình thường đối với tôi thì bình thường tại đúng ra thì tôi không nói tại vì nói với những người như bác thì tôi không bằng bác nhưng mà nói như vậy để bác biết một điều là đẳng cấp nằm ở đâu nha còn làm ăn thì lúc này lúc kia ai dám nói là làm đâu tháng đó đúng không ai nắm tay từ sáng đến tối ai giàu ba họ ai khó ba đời đúng không bình thường còn bây giờ tôi và các anh em yêu lan vẫn chăm cây vẫn đam mê hoa lan và khát khao muốn thành công từ cây hoa lan nói thẳng như thế một giờ nữa mới đá lại ok bạn cảm ơn bạn nhiều Đúng rồi, chơi đá banh đá bóng thì banh cũng banh xác luôn Bây giờ mọi người nhá, bây giờ mọi người cá độ ấy, mất mấy chục triệu, mấy trăm triệu Thậm chí mấy tỷ vào vào đá banh đá bóng cuối cùng mất mất luôn Đúng không? Nhưng mà bữa trước đây á, mọi người đầu tư rất là nhiều tỷ mới mua được một cái bảo duy hay cái không tên Thì bây giờ chỉ có chỉ có mấy triệu, 10 triệu, mười mấy, hai mấy, ba mấy là mình cũng đã mua được rồi một kỳ rồi. Nhất là mất cái 10 triệu đó luôn, nhất là mất luôn. Nhằm gì đúng không? Bây giờ mình đầu tư một kỳ nhất là mất luôn thì cũng mất có 10 triệu 20 triệu mấy triệu đúng không còn nếu như biết đâu mà Lan nó quay lại thì chưa biết bốn con thằng nào ăn đúng không anh em Đấy. ok em Thanh Huynh nha, ý là anh cũng không cần thiết phải nói đâu tại vì những người mà tầm thấp thì anh không cần quan tâm tại vì họ có bằng mình đâu mà cùng đẳng cấp cùng level đâu mà nói chuyện nhưng đây là mình đang nói để mà cho anh em khác họ hiểu thôi đấy tùng vẫn trăm cây mặc dù kỳ này là bận quá mọi người mọi người à, hiểu cho tùng là là lâu nay á, là vô mùa cưới mọi người